đó, ngày hôm qua thì mình có bắt cho các bạn bạch thủ lô VIP là 36 Buổi Thì ngày hôm nay 36 nó cũng đã nổ tưng bừng và rực rỡ rồi Đã đưa các bạn về bờ bến rất là an toàn với cái bạch thủ lô VIP 36 Bạn nào mà ngày hôm nay ăn được cái bạch thủ lô VIP 36 thì các bạn cũng có thể để lại bình luận xuống bên dưới Để mình có thể chúc mừng các bạn nhé Đó, thì... Um, ai mà đang bị loạn cầu bí số hay đang xa bò thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình nhé 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên cái thập tứ lương của mình các bạn nhé đó còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho các bạn để ngày mai các bạn tham khảo ở trên video đây thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 2 à, cái dàn đề rút gọn thì sẽ có 44 040 343 545 484 22 121 232 252 282 độc thủ đề 242 và bạch thủ vip là 5885 đó thì trên đây mình cũng khá kết với cái cầu kèo này mình thấy cái cầu cũng rất là đẹp thì các bạn mà thích những con số này các bạn mà trùng máu với mình thì các bạn chơi nhá à, còn mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì ờ, mình đã cố gắng là soi cho các bạn những con số rất là đẹp rồi thế nhưng mà nó là những con số công khai thì có thể là nhiều người biết nhiều người chơi nó cũng có thể bị giam số ấy thì các bạn cứ tham tham khảo các bạn thật sự thích thì các bạn chơi còn nếu không thì à, thì các bạn xem cho vui thôi chứ mình cũng không bắt ép các bạn là phải theo mình nhá đó và các bạn mà muốn cái khả năng ăn cao hơn à, mà muốn tham khảo những con số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn ở trên Zalo và mình sẽ gửi số cho các bạn vào các buổi chiều hàng ngày ấy thì các bạn có thể kết bạn với mình 0963 236194194 và mình cái thời gian mình ờ, thời gian hàng ngày thì cái công việc của mình cũng khá là bận rộn và không có thời gian để nghe điện thoại của các bạn nên là các bạn cứ nhắn tin cho mình mình sẽ trả lời cho các bạn sớm nhất một cách có thể